cần bán đất khu dân cư Kiều Đàm, tọa lạc tại hẻm 793 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Lô đất có diện tích ngang 5m dài 19m, công nhận 89 m vuông, xây dựng tự do, đường rộng 8m, xe hơi vào tận nơi. Vị trí đất ở hướng Nam, thuộc khu dân cư hiện hữu, khu dân cư an ninh, yên tĩnh, mật độ dân trí cao, ngay trung tâm quận 7, chỉ cách Lotte Mart, Khu đô thị Him Lam, quận 4, quận 5 chỉ từ 2 đến 5 phút di chuyển. Xung quanh là những cụm chung cư cao cấp như Sunrise City, Him Lam Riverside, Florida, gần nhiều trường đại học, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, Remit. Tiện ích xung quanh không thiếu thứ gì. Giá bán 125 triệu một mét vuông. Còn thương lượng cho khách thiện chí, chi tiết xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo, Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.